Cảm ơn quý vị. Sáng nay là một buổi giảng ờ, rất đặc biệt và thậm chí là đặc biệt nhất trong hơn hai năm qua. Vì hai lẽ thứ nhất là chúng ta đang học về kinh ờ, Đại Niệm xứ là trực tiếp nói đến cái con đường hành trì chứ không chỉ đơn giản là những vấn đề giáo pháp qua để mở mang trí tuệ tăng cường và sôi mà ở đây là những gì mà quý vị nghe được là mình có thể trực tiếp đưa vào đời sống để thực tập và được an lạc là hiện tiền à. đó là cái điểm đặc biệt thứ nhất cái điểm thứ hai nữa là đây là cái buổi giảng đầu tiên mà trong hơn hai năm qua chúng tôi không có ờ, nói mà là chúng tôi đọc chúng tôi đọc lại cái bản dịch của chính mình về cái đề tài thọ quán niệm xứ được đúc kết từ các vị uh, tôn túc uh, ờ, Sayadaw của Miến Điện nhé. Và đó cũng chính là cái đường lối hành trì và giảng dạy đang được phổ biến rộng rãi bên xứ Miến Điện. Cho nên đặc biệt đối với những bà con nào có cái nhu cầu tu tập tuệ quán ngay bây giờ hoặc là sắp sửa tìm sang các cái trường thiền miến điện thì bà con đặc biệt phải nằm những gì mà quý vị nghe được trong buổi giảng sáng nay à, dĩ nhiên à, qua bản dịch này thì quý vị không còn nghe cái hơi hám gì của miếng điện hết mà hoàn toàn là bản dịch được cái cái nội dung được việt hóa trăm phần trăm chúng tôi sẽ đọc rất là chậm và sĩ dĩ chúng tôi chọn cái cách này thay vì chúng tôi đọc chúng tôi đọc rồi chúng tôi nhìn cho đó chúng tôi giảng thì chúng tôi sợ làm làm hỏng đi cái hương vị mà chúng tôi muốn gửi đến các vị trong cái bữa đại tiệc này à, cho nên đích thân chúng tôi không có xào nấu mà chúng tôi chỉ là lấy muỗng à, lấy vá múc gấp từng phần từng phần bỏ vào đĩa cho quý vị nha sáng nay chúng ta học về thọ quán niệm xứ tức là cái thể tài thứ hai trong bốn niệm xứ cái phần này đó là căn cứ vào chánh tạng à, gồm có kinh đại niệm xứ trong trường bộ và trung bộ bên cạnh đó là cái chương mà tương ưng thọ ở trong tương ưng bộ kinh mà chúng ta đã học qua rồi nhưng mà học để biết thôi học về nặng về lý thuyết thôi chứ còn ở đây là chúng ta à, cùng nhau tham khảo về mặt à, hành trì nhé thứ nhất chúng tôi xin rau rau trước về cái thọ quẩn trước thọ quẩn là một chúng ta đang học về thọ quán niệm xứ thân quán niệm xứ là là mình quán chiếu về thân à, chúng ta cũng biết rằng là sự có mặt của chúng ta trong cái thế giới này nó chỉ gồm có hai phần thôi đó là thân và tâm như vậy thì cái dòng luân hồi đó nó không phải là cái sự luân hồi của một cá nhân một cái tôi một cái bản ngã nào hết mà nó là sự có mặt à, của thân và tâm từ đời này qua kiếp khác mà cái thân tâm nó ở đâu nó ra nó chính là cái máy trong cái thân tâm có nghĩa là có người thì thích cảnh à, vật chất có người thích cảnh tinh thần nha chính vì thích hai cái đó cho nên chúng ta mới có mới tiếp tục có thân tâm ở đời này qua đời khác mà nội dung của tuệ quán là gì đó là quán chiếu thân tâm để mà nhàm chán thân tâm à, rồi từ đó không còn tham ái trong đó và chấm dứt sanh tử có nghĩa là không còn tiếp tục để cho thân tâm nó hiện hữu nữa ừ. bởi vì nó có hiện hữu trong hình thức nào đi nữa rồi thì nó cũng quẩn quanh trong cái vô thường khổ và vô ngã thì cái pháp môn tứ niệm xứ đó là cái con đường quán chiếu thân và tâm để mà chán mà sợ nó để mà buông nó thì cái thân quán niệm xứ là cái cách để mà mình quán chiếu mình soi rọi cái thân còn ba cái, ờ, niệm xứ sau là để quán chiếu soi rọi vừa thanh vừa tâm dĩ nhiên nó nặng về tâm hơn ba cái sau nó nặng về tâm nhưng mà ở cái thứ tư đều cả thân lẫn tâm thì thọ là quán chiếu về thọ quẩn nghe thì cái tâm là nói đến bốn danh quẩn thọ tưởng hành thức không có lúc nào mà một chúng sanh có tâm thức mà lại thiếu thọ quấn chuyện đó chuyện đó không có thọ tức là cảm giác cảm giác thân hay cảm giác tâm thì cái cảm giác nó là một phần của đời sống cũng là cảm thọ và tùy vào cái căn cơ cái trình độ mà cái cảm thọ ở mỗi loài nó mỗi khác nhau thí dụ như con người à, cái cảm thọ an lạc hạnh phúc của mình ấy nó có thể đến từ nhiều cái nguồn mà loài thú nó không có đủ cái khả năng nó biết được thí dụ như mình đứng mình thưởng thức một bức tranh tập thể mình lắng nghe một cái bản nhạc à, giao hưởng cổ điển ừ. mà hoặc là mình suy tư về chính trị về văn hóa về tôn giáo về nghệ thuật về triết học về khoa học vân vân còn riêng con thú chẳng hạn như con chim con ong con bướm con uh, kiến thì cái cảm thọ cảm giác của nó chỉ đến từ những cái nguồn rất là đơn giản đó là những gì nó ăn được những gì nó ngửi được à, chỉ đại khái như vậy thôi cái đó chắc chắn là trong room biết rồi nha à, và tất cả những nỗ lực chúng ta từ thở nằm nôi à, cho đến khi chúng ta 98 tuổi 100 tuổi quẩn quanh chỉ là vấn đề cảm giác thôi tại sao mà đứa bé nó khóc là bởi vì nó đói nó lạnh nó ngứa nó nóng à, nó nực nó mới khóc tại sao nó cười là vì nó được vui nó được hôn nó được da vuốt nó được mát mẻ nó được vui vẻ thì nó cười rồi thì lớn lên chúng ta đi học chúng ta đi vào đời chúng ta có tình yêu chúng ta có hôn nhân chúng ta có sự nghiệp chúng ta có danh vọng chúng ta có quyền lực chúng ta có tiếng tâm thì tất cả những cái đó, đó nó chỉ nhằm vào cái mục đích là nó phục vụ cái cảm giác của mình thôi à cái người thích có nhan sắc mà khi mà họ thấy là có nhan sắc họ vui cái người thích có quyền lực khi họ có được quyền lực họ vui cái người thích ăn ngon khi mà được ăn ngon họ vui cái người thích được khen khi mà ai đó khen họ vui người sợ bị chửi khi bị chửi họ sẽ buồn người sợ bị đau sợ bị đánh thì khi bị đau bị đánh họ đau khổ họ sân si ừ. nói như vậy thì tất cả những nỗ lực của chúng ta trong đời sống chỉ nhằm vào một chuyện thôi đó là phục vụ cho cái cảm giác cảm thọ thì khi mà xé vấn đề nó ra như vậy đó thì chúng ta thấy cái thọ nó quan trọng kinh khủng lắm quá sức quan trọng mặc dù nói tới chi pháp a tỳ đàm thì thọ đó thọ quẩn nó chỉ là một trong năm quẩn nhưng mà mình nói trong cái cái cách nói tặng nhân tình quan trọng dễ sợ như vậy nhớ nha à, à, và ở đây chúng tôi đọc cho các vị nghe từng phần ở trong bản dịch đó mỗi ngày trong chúng ta ai cũng phải sống trong những cảm giác buồn hay vui dễ chịu hay khó chịu và từ những cảm xúc đó chúng ta được tác động để làm ra các chuyện tốt xấu không ai trong đời này có thể sống mà không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc chỉ riêng cảm thọ tức thọ quẩn trong năm quẩn cũng quá đủ để nói về cuộc sanh tử của chúng ta đó là một trong những cánh cửa dẫn vào cõi trầm luân không biết gì về thọ uẩn cũng có nghĩa là ta không biết gì về năm uẩn không biết là vô minh do vô minh nên mới có thích và nắm biết rõ thọ uẩn nói riêng và năm uẩn nói chung thì cái gì ta cũng buông được hết ta biết ngũ uẩn gồm có năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức trong đó thọ chính là những cảm xúc dễ chịu khó chịu hay hờ hững lãnh đạm của thân và tâm người miến điện hôm nay thường hiểu chữ thọ như là những cảm giác khó chịu thôi họ thường nói à, tôi đang bị vedana tức là tôi đang bị cảm thọ đó à, vedana của tôi hôm nay rất là tệ nếu họ xem vedana là tiếng miếng điện thì được cho nó nghĩa nào cũng được nhưng mà nếu mà họ biết đó là tiếng Pali mà vẫn hiểu như vậy thì đó là một cái cách hiểu sai như Phật tử Việt Nam vẫn thường hiểu lầm chữ nghiệp là tội lỗi khi thường nói rằng tôi không làm vậy là vì tôi sợ mang nghiệp ông nói khỏi à, ờ, lẽ ra họ phải nói rõ là tôi không muốn gieo nghiệp xấu hoặc là tôi không muốn chịu quả khổ ừ. rõ ràng là cảm giác nào cũng là thọ quẩn dễ chịu hay khó chịu dầu của thân hay của tâm và nếu nó thật đầy đủ thì khi phân tích về thọ quỷ, ta phải nhắc đến 12 xứ và 18 giới. 12 xứ tức là 6 căn 6 cảnh và 18 giới tức là cộng thêm 6 thân Nói theo Atida, đặc biệt là giáo lý duyên khởi, thọ quẩn thuộc khổ đế là cái cần được hiểu chứ không phải là đối tượng phải đoạn trừ để chấm dứt như là tập đế tức là tham ái và các cái phiền não khác bởi rõ ràng thọ quẩn có mặt ở cả phàm lẫn thánh ở cả tâm thiện lẫn tâm bất thiện ai còn thân tâm thì còn có thọ uẩn Và vì thọ uẩn là một tâm sở tâm sở ở đây tức là một khía cạnh của tâm thức ừ. nên đôi khi à, nên nên là khi có mặt ở tâm nào nó cũng phải luôn sanh diệt theo cùng với tâm đó nó không giống như nhiều tâm sở khác tâm sở thọ là một trong số ít những tâm sở có mặt trong tất cả tâm ừ. như vậy hãy có tâm đó là có thọ chính hoặc một trăm hai 121 khi tu tới niệm xứ, ta có thể lấy tâm hay thọ làm đối tượng quán chiếu để giúp trừ phiền não. Chính ngộ thánh trí giống hệt nhau, vì khía cạnh biết cảnh của tâm hay là khía cạnh cảm giác của thọ đều là một phần diện mạo của danh pháp hữu vi. Các vị có nghe nhanh lắm hay không? Có nhanh lắm hay không? Có rõ hay không? Có nhanh lắm hay không? Có rõ hay không? Ok. Chữ tâm vừa nói trên đây ám chỉ và thức uẩn. Cả thức uẩn và thọ uẩn đều là danh uẩn bên cạnh hai danh ngữ khác là tưởng và hành ngữ cả bốn danh ngữ không bao giờ tách rời nhau nếu quý vị còn nhớ bốn định nghĩa này không thức quẩn là cái biết đơn thuần của các căn ví dụ như là mắt chỉ có thấy thôi mọi sự nó dừng lại ở cái chỗ thấy thôi à, à, đó là nhãn thức còn nhĩ thức là chỉ là kinh nghiệm dựa trên hồi ức kiến thức dựa trên những thành kiến chủ kiến định kiến biên kiến các vị nghe kịp không ví ừ, dụ như bây giờ mình nhìn cái hình đó mình nói đó là hình tam giác chứ không phải là hình vuông đó là cái biết của tưởng quẩn à, rồi mình biết là đó là ông chứ không phải là bà mình biết cái đó là màu xanh chứ không phải là màu tím thì cái đó là tưởng quẩn còn cái biết của thức quẩn là nó chỉ chụp hình thôi chỉ chụp chụp cái hình ảnh đó còn cái phân tích là của cái khác ừ. rồi thức quẩn còn tưởng quẩn là cái biết dựa trên hồi ức hồi ức dựa trên kinh nghiệm dựa trên kiến thức đã tích lũy vô lượng kiếp và cộng với cái biết của hiện tại của học đường của sách báo của gia đình của xã hội của những người chung quanh ừ. đó, đó gọi là tưởng còn hành quẩn ấy, là khía cạnh thiện ác của mỗi cái tâm à ví dụ như là mình mình nhìn cái đó mà mình gửi lên tâm thiện hay là tâm tham hay là tâm sân thì cái đó là, là hành quẩn à, như vậy thì thọ quẩn là cảm giác của thành tâm tưởng quẩn là cái biết dựa trên cái cái cái, cái ờ, kinh nghiệm hồi ức kiến thức còn cái hành quẩn là khía cạnh thiền ác công thức quẩn là cái biết đơn và tươi đơn thuần của sáu căn rồi đó tôi ôn lại một chút ha cả bốn danh quẩn không bao giờ tách rời nhau khi mình khi mình, chúng đồng sanh thì chúng cũng đồng diệt cùng biết một cảnh rồi cùng nương một cái thần kinh giống nhau khi mà phân tích thì năm quẩn rõ ràng là bốn thứ danh pháp nhưng trong thực tế chúng ờ, là một khối ai học a đàm cũng biết bảy tật xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý bảy tâm sở này có mặt trong tất cả tâm và trong cái ờ, ở đây trong trường hợp này tôi chỉ đặc biệt nói nhiều về thọ quẩn tức là tâm sở thọ trong năm quẩn và trong bảy tâm sở biến hành như là một bộ phận tuyệt đối không thể tách rời với các thành tố khác của danh quẩn trước mắt chúng ta nói về chức năng hay nhiệm vụ của thọ à, trong sinh hoạt thân tâm à, chẳng hạn như khi mà quý vị đọc sách ấy, thì mắt của quý vị làm việc tư tưởng của quý vị làm việc đôi khi ngón tay của quý vị cũng làm việc trong ba cái thời điểm đó không lúc nào thọ quẩn lại vắng mặt nó có mặt để cảm nhận đối tượng còn các tâm sở kia thì mỗi thứ là một việc khác nhau trong khuôn khổ uh, cái bài giảng này đó thì chúng tôi chỉ muốn tập trung nói nhiều về tâm sở thọ thôi thứ nhất là mình phân tích về ba thọ ở trong kinh tạng đức phật dạy rằng thân này nó giống như một quán trọ mà bản thân thọ quẩn chính là một người khách trọ cái chỗ này rất là quan trọng rất là quan trọng cái thân mình thì lúc nào cũng nằm từ lừ ra đó nhưng mà cái thọ đó cái cảm giác thì nó lúc đến lúc đi và cái cảm thọ hồi nãy nó là cảm thọ lúc này các vị nhớ nha chứ đừng có nghe nói là là thọ là khách bản lai mình nghĩ chắc là hồi nãy nó đi rồi bây giờ nó trở về không phải mà bản lai đây có nghĩa là hồi nãy là thọ là dễ chịu bây giờ là khó chịu và cái dễ chịu hồi nãy đó nó đã biến mất không để lại dấu vết và bây giờ là cái dễ chịu cái dễ chịu bây giờ đó rồi nó cũng sẽ mất đi không để lại dấu vết nó nhường chỗ cho một cái cảm giác khác à, đó cho nên trong kinh kinh là kinh ai ra đó xuất phát à, ra đó à gà dạ, đó, xuất tác Đức Phật Ngài mới dạy đó là cái thân nhận giống như cái quán trọ và cái thọ quẩn nó giống như người khách trọ. Có một điều kiện thoải mái thì hỷ thọ hay lạc thọ sẽ có mặt. Hỷ thọ mới là cái thọ dễ chịu của, của tâm, còn cái lạc thọ. Nhưng ngược lại nếu thân tâm ta đang tiếp xúc với một tình cảnh có vấn đề à, hoặc là là trong não trạng của ta có vấn đề à, thì khổ thọ hay ưu thọ sẽ có mặt. Ừ nói thọ có ba là gồm chung thọ khổ của thân thọ ưu của tâm thành một thọ lạc của thân và thọ nghĩ của tâm nó được gom thành một còn nếu kể rồi ra thì ta có năm thọ khổ lạc ưu hỷ xã sở dĩ có việc nói gọn và nói rộng như vậy là vì thông thường ở một cái người phàm phu khi mà thân bị khổ thì tâm cũng cũng khổ theo à, rồi um, thì thân nhưng mà của họ được thoải mái dễ chịu thì tâm họ cũng thoải mái dễ chịu ngược lại khi mà tâm của họ có vấn đề đó thì thân của họ cũng dễ có vấn đề ví dụ như mình mình sợ quá mình giận quá mình tức tối quá đó thì cái thân mình cái, cái cái nhịp đập của tim nó cũng nhanh hơn cái huyết áp nó cũng tăng lên người mình nó nó nó, nó đổ mồ hôi nó dễ nó khó chịu hơn cho đó là cái trường gặp là tâm có chịu đó là lý do trong quá trình tu tập thiền samatha đó khi mà tâm được an trụ thì à, cái thân của họ nó cũng sẽ được khinh an ta cũng phải biết rằng thông thường thì khổ thọ có mặt trong thân và tâm nhân loại nhiều hơn các cảm giác khác cảm các cái cảm giác khác là vì sao là vì ta muốn nhiều quá ta muốn đủ thứ nhưng mà cái cơ hội toại nguyện thì không có nhiều nha à, thân tâm của mình ấy, của phạm phu nó giống như một cái tấm bia bị đủ thứ nghịch cảnh nó nhắm vào chúng ta có biết rằng cái chữ đúc khác cái, chữ đúc khác trong tiếng Pali ấy, ừ, khi mà chia nó ra nó gồm cái hai phần là chữ đúng là khó khăn à, hay là xấu xí hay là tiêu cực ừ. còn cái chữ khá đó chữ khá nó có nghĩa là cái sự uh, chịu đựng hay là cái sự kham nhẫn hay là cái sự chấp nhận à, như vậy chữ đúc khá cộng lại là cái gì đó mà nó làm cho thân tâm mình khó chịu đựng khó cảm nhận khó chấp nhận được nha à, như vậy thì chỉ đúc khá nó chỉ cho thứ cảm giác mà ta khó cảm nhận khó chịu nổi khổ hay ưu nói chung có nhiều điều kiện và cơ hội để có mặt hơn là hỷ lạc vì nhiều lý do khác chẳng hạn như ngay cả lúc mà cơ thể ta đang trong tình trạng mà khỏe mạnh mát mẻ thoải mái ok nhất thì chỉ cần nhìn thấy hay là ngửi hay là nghe hay là tiếp xúc hay là suy tưởng một cái tình cảnh nào đó mà mình không thích thì cái sự khổ tâm lập tức cũng có mặt mà khi mà tâm đã khổ thì thân không còn nữa các quỷ có nghe kịp không cái cái cái đọc cái này nghe cái này mình mới thấy cái cái khổ thọ cái cái cảm giác đời sống cảm giác của mình nó là cả một cái vấn đề thứ nhất là nó là một vấn đề thường trực mà mà cái cơ hội mình bị khổ nó cũng rất là lớn Nghĩa là thân bị khổ thì tâm rồi Mà đằng này những khi cái thân mình đang rất là ok Đang ngồi mà bờ bị bãi biển bờ, ngoài bờ biển gió mát à, Thêm trăng thanh à, bờ, bờ, bờ, bờ cát dài Sóng vỗ nhịp nhàng Mình chỉ cần mình nhớ là một cái kỷ niệm buồn đó, Là coi như là xong Hoặc là mình nhớ đến một cái gì đó để làm cho mình giận Mình nghĩ đến gì đó là một cái chuyện gì đó làm cho mình sợ hãi thì cái bờ biển thơ mộng lúc đó nó không đủ để làm cho mình an lạc nữa nha yeah lúc đó là có thể mình nghĩ đến cái gì đó làm cho mình rung lên không chừng của mình nổi da gà mình lạnh xương sống không chừng nha thọ nào cũng là thọ nhưng mà điều đặc biệt đó là vì ai cũng sợ khổ thọ nên thiên hạ rất ngại phải nhìn thẳng vào nó mà càng có ý trốn chạy nó thì nó lại càng hiện rõ hơn bao giờ hết mà vì mình quá sợ khổ đi mình không muốn mình phải bị khó chịu cho nên khi mình gặp nó nó ít mà mình có thấy nó rất là nhiều nó rất là nặng nó ngắn thôi nhưng mình thấy nó rất là lâu nó rất là dài ông Einstein cũng nói thế này thuyết tương đối là sẽ nói là 15 phút ngồi bên cạnh người mình thương nó ngắn hơn là 15 phút mà mình ngồi trên cái chảo cái chảo chạy chảo lửa cũng là 15 phút 15 phút đó thôi nha cho nên hành giả đó khi mà hành thiền đó cứ muốn cho mau hết giờ tại thấy cái lưng nó đau cái chân nó mỏi hả rồi thấy ờ, cái ờ, thời gian nó lâu hơn ừ, lâu hơn hoặc là khi hành giả ngồi thì mà thấy nghe cảm nghe một cái luồng gió mát thổi qua họ thích và một lát sau đó khi không còn gió nữa họ có ý là trong đợi và chính vì trong đợi đó cho nên mình thấy cái thời gian trong đợi nó dài và chính vì mình sợ nực mình sợ bị tê sợ bị mỏi cho nên thời gian chịu đựng nó cũng sẽ lâu hơn ừ, nhớ cái đó mà kinh nghiệm thiền quán là sao là chúng ta nhìn trực diện nó đừng thêm bớt thiêu thắt gì hết thì mọi sự nó sẽ khá hơn ừ. và đồng thời cái tuệ giác nó dễ xuất hiện hơn ừ, nhớ cái này nha cho nên à, càng có ý trốn chạy thì cái cả đàn hiện rõ hơn và như vậy người ta khổ đến hai lần khổ ngay trong chính cái khổ và trong cả ý muốn thoát khổ ừ, muốn thoát mà thoát không được vì duyên chưa đủ thì làm sao mà nó chịu để cho mình thoát trong khi đó với hỷ và lạc thì ngược lại người ta càng kiếm tiền càng mong đợi trông chờ thì chúng ta càng hiểm hoi và cái thời gian chúng có mặt cũng sẽ trở nên ngắn ngủi hơn chúng chỉ đến khi có duyên và lòng người thì không bao giờ thấy đủ với chúng cái phần này tôi rất muốn quý vị lắng nghe cái phần này ừ. cảm giác thứ ba là xả thọ không khổ cũng không lạc không dễ chịu cũng không khó chịu vì nó không phải là cái mà ta sợ hay thích nên phải nói rằng xả thọ rất khó phát hiện kinh nói xả thọ chỉ có thể được phát hiện bằng cách suy luận như một người theo đuổi một con thú bằng cách để ý dấu chân của nó mà dấu chân của nó là chỗ rõ chỗ mờ đặc biệt khi nó dẫm lên một cái chỗ không thể để lại dấu chân như để như là trên cái nền đá hay là trên nền xi măng à, hoặc là trên cái nền đất cứng khô thì coi như mất qua khỏi chỗ đó thì dấu chân chúng mới bắt đầu rõ ràng trở lại người muốn tìm dấu chân thú phải quan sát thật kỹ lưỡng chỗ nào có thể in dấu chân và không thể in dấu chân hành giả chỉ có thể xác định lúc nào là xả thọ khi biết cảm giác lúc này không phải là khổ cũng không phải là lạc tùy vào hoàn cảnh à, tùy vào cảnh kể cái cảnh tùy vào cái đối tượng mà ta nhận thức và thường tùy vào cách thức đánh giá ngoại cảnh mà loại thọ nào xuất hiện trong tâm ta chúng được gọi là những người khách lúc đến lúc đi và nên nhớ dù là thọ nào thì cũng luôn là cái cảm giác của thân tâm khi tiếp nhận trần cảnh chúng ta nên đọc thêm mấy kinh thực phẩm ừ, khách cái này xuất phát Khachaniya Sutta ừ. rồi của, của trong kinh tương ưng ha cái này học rồi và kinh à, tiểu phương quản, tiểu trong trung bộ để hiểu thêm về thọ quẩn thì tránh tạng trong kinh tiểu phương quản thì giải thích rằng lạc thọ biến mất cũng là một cái khổ cái này cái chỗ này nó sâu nó sâu cái cách đặc biệt mình cả đời mình chạy theo cái cái cái cái cái, cái cảm giác cảm xúc mà có bao giờ mình chịu hiểu cái gì cái mình gọi là khổ đó nó có nhiều nguồn lắm cái gì nó làm cho mình khó chịu nó cũng là khổ mà cái sự biến mất của cái gì làm cho mình dễ chịu nó cũng là khổ nha rồi cái sự hạnh phúc cũng vậy bản thân cái gì mà nó làm cho mình dễ chịu thì nó là hạnh phúc mà sự biến mất của cái gì làm cho mình khó chịu nó cũng là hạnh phúc à, nhớ nha cho nên á sự biến mất sự biến mất của cái làm mình dễ chịu là khổ Bali gọi là viparinama đúc khá tức là ngoại khổ nha sự biến mất của cái gì khiến mình chúa thì là hạnh phúc mở ngoặc đơn quý na parinama sukha các vị nghe cô cô có phải buồn cười mỉa mai hay không tức là cả đời mình cứ tưởng hạnh phúc là cái gì đó ghê gớm lắm tới hồi trong kinh nói ra mình thấy nó nản nó nản thiệt nha cái sự biến mất của cái gì làm mình dễ chịu đó là khổ gọi là ngoại khổ còn cái sự biến mất của cái gì khiến mình khó chịu thì nó là hạnh phúc đó nó đang ồn nó ồn chịu không nổi rồi tự nhiên mình nó im này cách đây mới mấy hôm tôi ở Naples bên Florida này người cả hai người hai vợ chồng đi làm hết ở nhà cái alarm mà báo khói á nó mắc cái trứng gì tự nhiên nó mát nó kêu cái bị biết nó nó kêu chịu không nổi tôi ráng tôi chịu đựng tôi không có làm phiền người ta mà cuối cùng tôi phải gọi phone tôi bảo chủ nhà tôi nó nó kỳ quá thì chủ nhà họ học tóc họ chạy về mà cái bị biết nó xui mà không thèm kêu nữa nó không thèm kêu rồi cái họ nói hôm sao nó chắc là là là nó bị trục trặc cái gì đó rồi họ đi họ đi đúng 15 phút sau là cô nàng bắt đầu ổng ẹo kêu tiếp lần này cô nàng kêu cho tới hai tiếng đồng hồ tôi chịu không nổi tôi phải bỏ nhà tôi ra sân tôi ngồi luôn mà lát sau tôi trở vô tôi uống nước thì nó tình lình nó nó tắt lúc đó tôi mới thấm thía à thì ra cái sự biến mất của cái gì khiến mình dễ chịu á thì đó là khổ mà cái sự biến mất của cái gì làm cho mình khó chịu nó lại là thứ hạnh phúc thì ra cái hạnh phúc của mình nó mỉa mai như vậy nó phủ phàng nó bẻ bàn nó trẻ con như vậy nó rẻ tiền như vậy đó thưa quý vị nha ừ. cho nên ấy, trong đây nó giải thích cho mình thấy cái cảm giác của mình từ lớn từ nhỏ từ nhỏ đến già đó à, nó chỉ là sự đắp đổi thưa quý vị nó đắp đổi tức là cái này nó phải biến mất để cho cái kia nó có mặt cái mà hôm nay những gì quý vị nghe được là chỉ nghe như con két thôi nghe nghe con két nó nói cho con két nhưng mà khi thực tập khi hành trì đó thì các vị mới thấm cái này thì ra cái cảm giác này nó có được là bằng vào cái sự vô thường của cảm giác khác à cái cảm giác dễ chịu á, nó có được là nhờ cái sự vô thường của cảm giác khó chịu và cái cảm giác khó chịu nó có được là từ cái sự vô thường của cảm giác dễ chịu đặc biệt cái chỗ này phải nhớ cái này nha khi mà thọ khổ biến mất thì đó cũng là một thức an lạc và từ chuyên môn gọi đó là ngoại lạc cũng giống như ngoại khổ là cái sự biến mất của cái sự an lạc còn ngoại lạc là sự biến mất của của cái đau khổ ừ. như vậy thì cảm thọ nào cũng đều có do sự vô thường của cái khác và bản thân chúng lại cũng tiếp tục vô thường để tạo ra một cảm giác khác hành giả tu tuệ quán tức là tứ niệm xứ thì chắc chắn có lúc phải nhìn lại cái gọi là buồn vui khổ lạc của mình cảm giác nào rồi cũng vô thường khi ta thích cảm giác nào thì thấy nó lâu đến mà mau đi và khi ta ghét thì thấy nó mau đến mà nó lâu đi và thường khi ta không chịu hiểu rằng lắm lúc cái ta gọi là hạnh phúc chỉ đơn giản là sự vắng mặt của đau khổ như một người bị hóc xương hay bị đau răng khi mà được chữa khỏi thì tự nhiên thấy hạnh phúc dù thân tâm họ lúc đó không thêm được cái gì chỉ có bớt cái khổ mà thôi trong rung có còn nghe không alo nếu hôm nay tôi là quý vị tôi sẽ ráng tôi kéo áo những người thân của tôi tôi bắt họ phải ngồi xuống bên cạnh tôi để mà nghe cái này nghe nghe cái này ừ. về xã thọ thì bà, bà thăm Madina tức là một vị thánh ni thời Đức Phật nói rằng á xã thọ nó chỉ là một cái gì đó giả hợp giả hợp tức có nghĩa là là là là là, là đồ ừ. khi mà ta thấy rõ được nó là xã thọ thì lúc đó xã thọ được xếp vào nhóm lạc thọ còn khi ta không nhận diện được nó đó thì nó thuộc về nhóm khổ thọ là vì sao là vì là vì trong đời sống của mình khổ thân khổ tâm nó choáng một cái chỗ quá lớn quá rộng 98% nhận diện được xả thọ thì nó bị nó bị nó, nó bị xếp vào trong cái đám khổ còn khi mình nhìn ra nó thì nó là, là thuộc về lạc ừ, tôi ví dụ nha ví dụ như một cái ờ, chén cơm thiêu mà trong đó nó có một cái hộp mè thì nếu mà mình đó nó là chén không thiêu mà mình ăn là ăn vội nữa thì trong nó có cái hột mè đó nếu mình mình nhai ẩu mình mình nuốt cái ực miếng cơm thiêu đó thì phải đó là một cái miếng cơm dễ ẹt à nhưng mà nếu mình mình nhai kỹ á, thì mình thấy à trong đây trong cái chén cơm thiêu mình nó có cái hột mè hột mè này rất là thơm rất là béo uh-huh, rất là béo nhưng mà nếu mà mình không không để ý kỹ thì cái chén cơm cái phần cơm nó quá lớn so với cái hạt mè cho nên lúc bây giờ thì, thì mình phải nói là cái miếng cơm vừa rồi nó quá tệ nhưng mình không có để ý rằng ở trong đó có cái hột mè rất là thơm rất là béo nha thì cái xã hội cũng vậy à, khi mà, mà mình nhận diện được nó thì nó nó nằm ở trong nhóm nó nằm được kể chung vào trong lạc thọ nhưng mà khi mình phát thì vì nó quá vi tế thì cho nên nó, nó lại lọt trong cái đám khổ thọ nha mà người nhận diện được xã thọ thì không nhiều nên đối với phần đông thì khổ thọ luôn nhiều hơn các thọ kia vì đối với họ xã thọ cũng là khổ họ vi tế bà á đinh na nói rằng do có khổ nên người ta mới có cơ hội nhận ra lạc cái chỗ này rất là sâu quý vị quý vị phải lắng nghe chỗ này hồi nãy đó mình đã nói rồi cái khổ nó có là do cái sự biến mất của của hạnh phúc và hạnh phúc nó có là do sự biến mất của của đau khổ mà ở đây bà còn nói thêm một cái sự thật phủ phàng nữa nhờ có khổ người ta mới biết lạc mới biết hạnh phúc cái mùi vị của nó ra làm sao trước hết cái hạnh phúc nó có được là nhờ cái ông kia biến mất đã đành rồi nhưng mà nhờ cái hồi ức về ông kia à, nhờ ông biến mất nên ông này mới có nhưng mà nhờ cái hồi ức về ông kia ừ, tấm là tôi đang khát nước nhờ cái khổ đó là gì thì dựa trên cái cái cái cái cái biết về cái khổ đó mình mới cảm nhận được cái hương vị cái giá trị của cái hạnh phúc mà chính vì mình biết rõ hạnh phúc là cái gì sự dễ chịu là cái gì cho nên khi mà mình gặp cái làm cho mình khó chịu đó mình mới thấm mình mới ớn chà đậu nó mình mới quải nó mình mới sợ nó mình mới chán nó mình mới ngán nó cái vị nghe kịp không cho nên hạnh phúc nó có được là từ cái nền tảng đau khổ và cái đau khổ nó có được là từ cái nền tảng của hạnh phúc vì có từng vì chúng ta từng có cái ý niệm về hạnh phúc cho nên chúng ta mới nảy ra cái ý niệm về đau khổ và vì từng có ý niệm về đau khổ cho nên chúng ta mới có ý niệm về hạnh phúc như vậy thì hai thứ này nó đắp đổi cho nhau ừ, nó đắp đổi cho nhau một đồng tiền nó có hai mặt không thể nào mà nó có mặt hình mà nó không có mặt số và không thể nào nó có mặt số mà nó có thể chối bỏ được cái mặt mặt hình một đồng tiền nó hai mặt một cái quy chương có hai mặt à, thì cái gì hãy có phải có trái thì hai cái phải trái này nó hổ do tôi mới có anh và nhờ anh mới có tôi nha hiểu được cái này mình mới hiểu thêm một chuyện thì ra ngoài cái chuyện vô ngã vô thường đó, thì cái đời sống cảm giác của mình nó quả thật là mỉa mai mà nó trớ trêu làm sao đâu đó ừ. nếu biết có vui thì có khổ tha rằng đừng khổ cũng đừng vui là như vậy đó thưa quý vị ừ. à, bà nói rằng đó là do có khổ người ta mới nhận ra là cái hạnh phúc và từ cái chỗ từng nếm qua hạnh phúc nên người ta mới cảm được cái đau khổ à mà mà mà mà giống như là à, do nhận ra cái vô minh đó người ta mới thấy được cái minh mà muốn thấy được cái minh thì mình biết vô minh là cái gì ừ. nói như vậy có nghĩa là ta phải có chánh trí mới có thể quán niệm được thọ quẩn bởi vì tất cả phàm phu hoàn toàn không biết gì về thọ quẩn ai cũng sống trong ngộ nhận về cảm thọ khi nói rằng tôi thấy tôi buồn tôi thấy ông đó vui tôi nghe đau mà không hề hiểu rằng bỏ đi cơn đau ấy làm gì có người đau và làm gì có việc nỗi đau, đau là của ai ấn này chuyện chuyện lớn cái câu nào thần chú này không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng vì chính cái đống phụ tùng cộng lại thì mới là chiếc xe cái gọi là ông a bà b là cái sự ờ, cộng hưởng tổng hợp ờ, các cái thành tố ờ, danh sách làm gì có chuyện ông này vui mà bà kia buồn chính nỗi buồn vui ấy được ta gọi là ông A bà B các vị có nghe kịp không các vị có nghe kịp không không hề có chiếc xe trong cái đống phụ tùng là vì chính cái đống phụ tùng đó khi mà nó cộng lại nó mới là chiếc xe cho nên hồi đó giờ mình cứ tưởng lầm là tôi buồn mình để cái tôi riêng và cái buồn riêng nhưng mà thật ra đó, chính cái nỗi buồn đó nó là cái mà mình tưởng lầm là tôi rồi mình gọi cái nỗi buồn đó là của tôi mà làm gì có chiếc xe trong cái đống phụ tùng nếu mà lấy từng món ra thì xe nằm ở đâu yeah mình không bao giờ chịu hiểu cái đó mà chính vì mình nghĩ rằng có một cái tôi riêng cho nên mới có cái chuyện tôi buồn và mới có chuyện tôi bị làm tổn thương tôi bị xúc phạm tôi được tôn trọng tôi được thương yêu tôi được được ve vuốt chiều bạc đãi hết hủi tôi bị hành hạ đầy đọa mà thật ra thì cái tôi này nó chính là bản thân cái sự mà bị hành hạ bị đầy đọa nó chính là cái sự mà được nuông chiều được vuốt ve được yêu thương đó nha thì chờ cho một chút chính đức phật đã dạy cho ta biết được cái bản chất rốt ráo của cái gọi là cảm xúc và thế nào sự hiện hữu của chúng sinh trong kinh tứ niệm xứ ngài dạy ta hãy thấy thọ là thọ chứ không phải thấy thọ trong ta yeah. Ừ, ta có thọ thọ là của ta thọ là ta ta mà ngài dạy này hãy thấy thọ là thọ trong kinh dạy như vậy các vị có nghe kịp không biết khổ là khổ chứ không phải là tôi bị khổ bởi vì vốn dĩ đó cái khổ đó là cái bị mình hiểu lầm là tôi mình tách nó ra cái ra cái tôi riêng rồi cái bị khổ riêng thì mình cái khổ đó mình bị nhân đôi nhân ba nhân tám nhân mười cái thật ra bản thân mình chính là cái khổ đó đó ừ. hành giả không có thấy rằng tôi đang có lạc thọ xả thọ tôi đang dễ chịu khó chịu mà phải nói rằng lạc thọ đang có mặt khổ thọ đang có mặt sự dễ chịu đang có mặt sự khó chịu đang có mặt chứ không phải là tôi đang khó chịu tôi đang dễ chịu không phải bởi vì không hề có chiếc xe trong cái đống phụ tùng vì cái đống phụ tùng đó cộng lại nó mới ra chiếc xe tất cả những buồn vui này nó cộng lại nó thành ra cái mà mình gọi là tôi à nó khổ như vậy đó ừ. mà chính vì nghĩ rằng tôi bị khổ thì cái khổ nó bị nhân đôi tức là trời nó nóng là một cái khổ rồi mà nghĩ rằng tôi bị nóng cái khổ đó nó khổ như vậy đó nha ừ. nó khổ như vậy hai cách hiểu này khác nhau nhiều lắm ừ. một cái là tôi đang dễ chịu tôi đang khó chịu còn cách thứ hai là sự dễ chịu đang có mặt sự khó chịu đang có mặt hai cách này hai cách hiểu này nó khác nhau nhiều lắm cách một là cách nhìn chủ quan Ghét cái ý niệm tôi là của tôi, đó là tôi đó, vào cái cảm thọ. À, cái cách này nó hành hạ, nó đầy đọa mình nhiều, nó bắt cái khổ nhân lên nhiều lần nhiều lần. Còn cách thứ hai thì hành giả thấy rằng cái mà mình xưa giờ gọi là tôi chỉ là những gì đang diễn ra. Như vậy thì thọ quán niệm xứ có mục đích rốt ráo là giúp ta thấy được bản chất thật sự của hạnh phúc và đau khổ. Ừ. Ngài Mahasi đã gọi cái sự ngộ nhận của Phạm Phu là sự vô tri của trẻ con là sao? Đứa trẻ bé khi đừng bú sữa, đừng vỗ về, đừng hung hít, đừng ve vuốt thì nó chỉ biết hạnh phúc mà không hề nghĩ gì hơn nữa. Không như một người lớn trong những bữa ăn hay là những bữa họp mặt vui vẻ với người khác. Thức ăn là gì? Những thành tố hóa chất trong đó là gì? Làm sao có được những món ăn này? Ăn vào rồi sẽ được gì? Sẽ bị gì? Ừ, và ngay cả những nụ cười mà người ta dành cho họ, những lời khen tặng mà người khác dành cho họ, thì người lớn cũng phải đánh giá lại để mà nghi ngờ, để mà khó chịu, để mà bực mình chứ không phải là chưa hẳn là nghe khen họ vui đâu nha ngay cả khi được người khác ve vuốt âu yếm khen ngợi thì một người lớn có đầu óc bình thường cũng không bao giờ hồn nhiên thưởng thức hưởng thụ tất cả những thứ đó mà không cần đến một nhận xét đánh giá lo toan gì phàm phu so với thánh nhân cũng y hệt như một đứa bé so với một người lớn cái chỗ này rất là đặc biệt nha tôi vậy mà tôi khen hay thì tôi không dám nó nó nó hèn lắm nhưng mà cái chỗ này bắt buộc phải khen cái quý vị đang nghe bởi vì cái này chúng tôi chỉ dịch lại thôi và <coughs> chúng tôi có hai lý do để mà đọc thứ nhất chúng tôi giảng sẽ làm mất đi cái hay của của, của cái phần mà chúng tôi muốn nói thứ hai sẽ bị sót mà cái cái thứ hai đó là chúng tôi muốn quảng cáo của sách chúng tôi sắp in muốn bị phải đọc cho bằng được mà là đừng có đem photo cái này chúng tôi bán sách cũng được ok mà mà tôi bán được tôi không có dịch nữa nha tôi bán được tôi không dịch nữa bởi vì tôi cơm đâu tôi ăn tôi cần có cơm nếu mà tôi dịch kinh mà tôi không có chùa tôi không có học trò tôi không có đệ tử tôi không có mạnh thường quân tôi không có ai sponsor hết tôi chỉ sống nhờ cái cây viết và cái đầu của tôi thôi bây giờ tôi bán sách không được mà tôi chết là quý vị chết thân tôi chết là cái tâm của vị chết quý vị liệu rồi biết rằng mình đang vui hoàn toàn ấy à thì không giống với cái biết rằng thọ hỷ đang có cái đây cái cái cảm giác hỷ lạc đang có mặt các vị nghe kịp không biết rằng tôi đang vui đó nó không giống với biết rằng niềm vui đang có mặt hai cái này nó khác nhau nha ừ. biết cái cái biết thứ nhất đó là cái biết bằng ngã tưởng cái biết rằng tôi đang vui đó là cái biết bằng ngã tưởng còn cái biết sau là biết bằng chánh trí biết bằng cái chánh trí thì chỉ bằng cái, cái biết thứ hai này nè thì khi mà nhìn cái đau khổ hạnh phúc chúng ta mới lìa bỏ được sai lầm đó là về một cái tôi có nghĩa là khổ lúc bây giờ cái cảm giác khổ nó chỉ là khổ cái nó không bị nhân nữa nó không bị nhân đâu nha ba ừ. giống như mình ăn cơm mình ăn nhầm nó chán mẻ thì nó chỉ là chán mẻ thôi còn đằng này mình nghĩ là người ta coi thường mình người ta ghét mình rồi người ta mới đưa chén mẻ cho mình thì lúc bây giờ đó, cái vấn đề nó không phải là cái chỗ mẻ của cái chén nữa mà nó ra một đống vấn đề nó kéo theo còn đó mà nó khổ như vậy đó nha nó khổ như vậy à, cái tôi ấy có thể là chúng ta hay người khác trong cái pháp môn tuệ quán tất cả cảm giác vui buồn sướng khổ đều phải được quan sát một cách trực tiếp và khách quan cảm giác nào cũng là cảm giác không hơn không kém mà tuyệt đối không nên gắn liền với một liên tưởng nào khác không cần thiết như là tôi thấy buồn hắn thấy vui vân vân trong sớ giải kinh hành niệm xứ sớ giải là commentary hết hành giả nên quán niệm khổ thọ của mình qua ba câu tự hỏi trong sớ giải đó ừ, trong chuyện chú giải đó thứ nhất là ai đang dạ. cảm thọ cô quế đã gặp cảm thọ này của ai cách ra về này thứ ba là cái gì đã tạo ra cảm thọ này kinh karana này ở câu hỏi một á à, à, đó giờ mình cứ nói tôi buồn tôi khổ tôi đau tôi nóng tôi nực tôi lạnh tôi khó chịu tôi tê tôi mỏi tôi nhức à, còn bây giờ thì không có tôi à, mình cứ pháp mình phải xác định ai đang cảm thọ ở câu hỏi một hành giả phải tự hiểu rằng chỉ có các cảm thọ chứ không có người cảm thọ ở câu hỏi hai cảm thọ này của ai à, thay vì hồi đó giờ đó mình mình nói là của tôi đằng này cảm thọ này đó là một phần của tâm pháp một phần của danh pháp là một trong các tâm sở làm nên cái biết của một sát na tâm ở cái cảnh tức là đối tượng được biết nên nó có thọ nói một cách đầy đủ theo cái công thức qua thị đàm mà ai trong chúng ta trong rừng cũng biết đó là do nhận được lạc thọ thay vì là khổ thọ như khi chưa mặc áo như vậy khổ thọ hay lạc thọ ở đây là đến từ cơn gió lạnh và từ chiếc áo ấm khi nghe một tin buồn bản thân âm thanh nó không thể khiến ta đau khổ nhưng mà cái cách thức ta nhận thức vấn đề đó từ tin buồn đó mới khiến ta đau khổ các vị có nghe kịp không thí dụ như mình đang lu bu mình làm việc gì đó ta nhắn tin tới nó nè nè nè nè thằng thằng thằng thằng thằng tướng con loan chết rồi mà hai người đó là bạn rất thân của mình thì mình đang lu bu mình nghe mình không có hiểu được cái trọn vẹn ý nghĩa câu đó mình đang lui bui mình đang vặn ốc mình đang uh, chung vô mình uh, chung vô cái hầm à, cái basement mình dọn trong đó mình nghe cái câu là uh, tụi nó chết rồi thì mình nghe không rõ mình không có nhận thức được tới hầm quay lên mình hỏi hồi nãy nói ai chết thì đức thằng tấn con lon chết rồi thì khi mà mình hiểu là à thì lúc đó mình mới thấm nha cho nên đó là bản thân cái âm thanh đó nó khổ nhưng mà lúc giờ mình suy diễn nó ra à mình bằng những nhận thức bằng những hồi ức bằng những kinh nghiệm bằng những kiến thức à, bằng những thành kiến định kiến biên kiến à, từ đó nó mới lòi ra chuyện làm cho mình vui hay làm cho mình khổ như vậy cảnh của khổ thọ ở đây không phải là những âm thanh ta nghe được mà là cảnh pháp tức là những gì ta suy diễn qua nội tâm của mình nói chung thì cảm thọ phải đến từ các cảnh đó là cách nói trực cách nói gián tiếp còn về cách nói trực tiếp thì cũng như giáo lý duyên khởi thì do à, lục nhập do có lục nhập mới có xúc lục nhập là sáu căn á do có sáu căn mới có sáu xúc từ sáu xúc mới có sáu thọ cách nói nào cũng đúng nhưng mà với một hành giả thì đôi khi cách nói gián tiếp hiệu quả hơn nói, như nói trái cây có từ cây có từ hạt giống đều đúng hết tùy chỗ mà ừ, tùy chỗ mà nói à, bây giờ nói qua cái cái cái cái, cái kinh nghiệm hay là cái cách thức à, quán thọ qua hai cái trường hợp danh sắc danh tức là là là tâm á còn sắc là về thanh nha đây nãy giờ nói cái nói tan quan sự nghiệp là về cái cái định nghĩa của cái cảm thọ à, cái bản chất phù du của nó và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần tệ quán là gì tệ quán là một cái hành trình mình thực hiện hai chuyện đó là phát hiện để biết rõ à, danh sắc là what is nó là gì và hiện giờ nó how is hiện giờ nó đang ra sao tệ quán chỉ bao nhiêu đó thôi nha thì cái chánh niệm á nó cho mình biết how is cái gì đang xảy ra và cái trí tuệ nó cho mình biết là what is cái đang xảy ra đó, đó nó là cái gì chỉ vậy thôi nha chỉ vậy thôi what is và how is nó là cái gì và nó đang ra sao hoặc là nó đang ra sao và nó cái đang ra ra sao đó, đó nó thật sự bản chất nó là cái gì cứ nhớ như vậy niệm và tuệ nha ừ. ừ. thì quán thọ qua sắc pháp đó, tức là qua vật chất đó, Đấy. tức là à, nhìn vào căn cảnh Đấy. tùy vào căn cơ của hành giả một cái lúc người ta dành thì giờ buổi đầu để quan sát à, thọ qua sắc à, hay là qua danh pháp nhưng uh, lúc thì lúc thì lúc thì về lúc thì khác mà cái quan trọng là trong hai cách có thể giúp hành giả cái quan trọng là cách nào trong hai cách có thể giúp hành giả nhiều hơn cũng như vấn đề chỉ quán song tu có người tu samatha trước rồi mới tới vipassana sau có người tu quý vipassana trước rồi tu samatha sau có người thì trước sau chỉ tu có quý vipassana tức là chỉ tu cái đường xứ chứ không có tu bên ờ, phần định thiền định nha thì trong ba hạng vừa kể đó ừ, trong ba hạng vừa kể tức là cái này trước cái kia sau cái kia trước cái này sau hoặc trước sau chỉ có một thứ thôi à, thì trong ba cái cách đời cũng có những khác biệt với nhau thì cái người tu Ừ, thọ quán cũng vậy có nghĩa là có người thì bắt đầu là quan sát cái sắc pháp trước có người thì quan sát cái danh pháp trước có người trước sau họ chỉ quan sát có một cái họ đắc luôn à, một cái một họ đắc luôn thành tảng của sắc pháp tứ đại là gì tôi ôn lại một chút nha tứ đại đó là đất nước lửa gió bốn cái này là phải hiểu theo trong cái cách định nghĩa của đức phật chứ không phải định nghĩa theo thế thường mình học ở trường lớp trong tự điển nha đất ở đây là tất cả cái gì mà nặng nhẹ cứng mềm thô nhám mịn màng thì đó gọi là đất còn nước là tất cả những trạng thái gì mà nó là sự ngưng tụ hay là tan chảy quến kết liên kết các thứ lại với nhau thì đó lại gọi là nước lửa là tất cả những nhiệt độ dầu là cao hay là thấp nóng hay lạnh đo được hay không đo được thì đều gọi là là lửa à, còn gió là tất cả những gì mà nó là cái trạng thái xe dịch chuyển động áp suất áp suất tức là thúc đẩy à, thì đó được gọi là là gió nhớ nha thì phải trước hết phải ôm lại định nghĩa đó thì ở đây khi nói sắc pháp đức phật chỉ nhắc đến bốn đại vì chúng là nền tảng của sắc và đề mặc dù đấy một hành giả lão luyện tinh thông giáo lý thì ngoài bốn đại họ còn có thể thấy thêm các loại sắc pháp khác những loại sắc pháp mà dựa vào bốn đại mà có còn khi nói về danh pháp thì thường đức phật hay lưu ý tên chú ý đến ba ba cái, cái, cái, cái ba thứ chú ý đến sáu thức nè sáu xúc và sáu thọ sáu thức tức là cái biết của của sáu căn thấy nghe ngửi nếm đụng và và suy tư ừ. còn ờ, sáu xúc có nghĩa là sáu cái biết của sáu căn à, à, đối với sáu trần à, còn sáu thọ là sáu cái cảm giác ừ. sáu xúc ở đây tức là sự gặp gỡ của căn cảm thức nha gọi là sáu xúc còn sáu thọ đây là cái cảm giác có được từ cái sự tiếp tiếp xúc đó trong cái tập sách này chúng ta chỉ nói nhiều về sáu thọ à, đặc biệt là chúng ta đang nói về thọ quán niệm xứ mà và đặc biệt hơn nữa ngài rất là phất sau khi nghe cái bài kinh trường trảo trong trung bộ đã chứng quả la hán với cái đề tài là thọ quán niệm xứ dễ sợ chưa đệ nhất trí tuệ và ngài đã đắc đắc đắc đắc đắc thánh bằng cái đề tài quán niệm xứ ngài rất là phất sau khi nghe và uh, có thể nói rằng trong ba cái đề mục danh pháp vừa kể tức là sáu thức sáu thọ và sáu xúc thì sáu thọ được sẽ là rõ ràng nhất dễ thấy nhất và bản thân tôi cũng thấy như vậy yeah. Dạ. mà nghe trong kính đại niệm xứ đức phật cũng đã xếp riêng sáu họ vào được một niệm xứ hẳn hoi uhm. sáu xúc được nhắc đến khi nói về danh pháp nhưng không được xem là một niệm xứ mà nó phải được kể vào chung với các thứ danh pháp khác như tâm hay thọ thậm chí khi thuyết giảng sâu rộng về sắc pháp đức phật cũng dành một phần để nhấn mạnh về cảm thọ vậy thì thọ dựa vào đâu mà có nó dựa vào thân mà có cả ba thọ đều lấy thân làm điểm tựa tiếng Bali gọi là cá chắc karachakka dạ dạ dạ bát chánh đạo có tám nhưng mà trong công phu tu tập tứ niệm xứ thì niệm tuệ chánh niệm chánh niệm chánh kiến và chánh tinh tấn nằm một bộ ba à, thiết yếu nhớ nha bát chánh đạo có tám nhưng mà trong cái vipassana thì có ba cái cái cái cái cái, cái nổi bật à, đó là chánh niệm chánh kiến và cái chánh tinh tấn còn mà để tập trung vào cái đề mục thì chúng ta cần chánh định còn cái còn để không hiểu lầm ở trong cái đề mục không hiểu sai hiểu tầm bậy đó thì chúng ta không thể thiếu chánh kiến và chánh tư duy thì không thể thiếu sự kết hợp giữa chánh kiến và chánh tư duy còn với ba cái chi đạo còn lại đó à, chánh ngữ nghiệp mạng thì nó thuộc về giới nó làm nó có cái nhiệm vụ là làm nền tảng cho định như vậy tu quán phải cần đến cả bát chi đạo tám cái thánh đạo nhưng mà điểm nổi bật á, thì chỉ có là chính là chỉ có trí tuệ tinh tấn và chánh niệm nhớ nha hành giả phải luôn nhớ rằng trong mỗi giây hiện tại ta chỉ có một cảm thọ và có ai đó hỏi rằng cảnh của thọ quán niệm xứ là gì có bao nhiêu thứ ta chỉ được trả lời rằng cảnh của thọ quán chỉ có một mà thôi đó nào đang có mặt nhớ nha bất cứ thọ bất cứ cảm giác nào đang có mặt thì đó chính là cái đề mục của cái hành giả thọ quán niệm xứ ừ dầu đó là dễ chịu hay là khó chịu ừ. cái tâm ghi nhận cảm ở đó phải được xem là cảnh hôm qua tôi đã giảng rồi à hôm qua mình đã giảng rồi tâm a ở à, tâm b nó biết cái tâm a từ tâm a lúc đó là cảnh mà tâm b là cái tâm biết cảnh và cái tâm b nó phải được tâm c biết và lúc bây giờ tâm b nó lại là cảnh của tâm c mà tâm c nó lại là cảnh của tâm d ví dụ như vậy nhớ nha nghĩa là toàn bộ thế giới này nó chỉ có hai thôi đó là cái bị biết và cái biết phải ghi cái này phải ghi toàn bộ thế giới này chỉ gồm có hai thứ Để. cái biết và cái bị biết à, cả hai đều vô vô thường nha uh ừ, -huh. Ừ. rồi nên nhớ là cái tâm ghi nhận cái cảm thọ là cảnh mà cái tâm ghi nhận cảm thọ nó cũng phải được xem là cảnh như vậy khi quán thọ đó thì ta cũng phải ghi nhận luôn cái tâm là biết nó nên nhớ không bao giờ có hai thọ cùng lúc xuất hiện nhưng thọ mà ta biết được ở tâm trước thì không hẳn là giống cái thọ ở, ở cái, trong cái tâm ghi nhận nó mỗi thọ mỗi cảm giác nó chỉ tồn tại trong một sát na rồi mất đi để cái cảm giác sau có thể xuất hiện Việc mà hành giả phải làm là ghi nhận đầy đủ không bỏ sót. Như vậy trong việc quán chiếu cảm thọ ta có ba việc phải làm. Thứ nhất là biết rõ thọ cái cảm giác nào đang xuất hiện. Thứ hai, chúng đến từ đâu và thứ ba là làm thế nào để quan sát nó mà không bị ràng buộc vào nó. Từ bây giờ đó thì chúng ta sẽ bàn sâu về ba vấn đề này. Theo ngài Buddha Khô Sát thì một hành giả tuệ quán nếu không tu samatha trước cận định hay là không có chứng thiền á thì nên quán cái sắc pháp trước rồi danh pháp sau. Phải ghi nha hành giả chưa từng tu samatha đó khi tu thọ quán niệm xứ thì nên uh, quan sát sắc pháp trước nhớ nha xem trong kinh điển chúng ta thấy nhắc đến cận định và kiên cố định trong việc tu tập chỉ quán nói chung nhưng ta phải hiểu rằng kinh điển gồm toàn những pháp thoại được thuyết giảng trực tiếp trên người thượng căn à, tùy tại đức phật á cái chuyện mà người ta có cận định và có các cái tầng sơ nhị tam tứ thì nó dễ ẹt quơ ta là dính quơ ta là dính còn cái thời này mà nghe nói tới cận định đó, thì tôi trừ ra những người tăng thượng mạng tức là những người hiểu lầm á ha trừ ra những người đó thì phải nói rất hiếm có thể nói là còn tăng thượng mạng là không có mà tưởng lầm thì mình không có nói nha còn thời đức phật thì dầu những người khiêm tốn nhất đi nữa là mình đi tìm rất rất dễ cái chuyện người đời đó đó đặt tận định và chuyên quyết định rất là dễ có mà khổ đó là các chuyện diễn thời đức phật trong những trường hợp người không có được một trong hai loại định này thì vẫn có thể tu biến tự quán như thường nghĩa là họ chỉ cần xác na định đó là cái khả năng tập trung trong trong từng giây từng giây từng giây từng giây từng giây đó. hãy nhớ cái cảnh đề một cái dĩ nhiên nó thay đổi liên tục thì cái gì cũng vô thường cảnh trước có thể là những sắc hay danh cảnh sao có thể là danh hay sắc nhưng mà hành giả phải luôn luôn giữ được cái khả năng tập trung của mình cho nó được liên tục à, đem so sánh thì cái sắc na định nó không bị được cái hai định kia nhưng mà trong thực tế thì hai định kia chỉ là điều kiện gián tiếp cho pháp môn tự quán còn cái điều kiện trực tiếp là phải là sắc na định tức là cái khả năng ghi nhận mà nó, nó linh hoạt nó đáng nhạy còn cái um, cái này nó không nói mà con hiểu lầm cái người mà đắc sơn thì nhị thiện nghe nghe cho nó oai chứ lúc mà họ họ tu tứ niệm xứ đó là họ cũng phải quýt cái sát na định tức là khả năng tập trung ngắn ngắn hạn bởi vì khi mà họ nhập định á, thì họ đâu còn biết cái cảnh gì khác ngoài ra cái đề mục hơi thở hay là đề mục màu xanh màu tím màu vàng màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng chứ họ đâu có còn biết đâu còn biết được các cái khía cạnh mà thiện ác rồi vô thường khổ vô ngã nhân quả nhân duyên họ không biết nha nhớ nha nhưng mà sẽ dĩ đức phật này kêu gọi mình phải tu thiền trước là bởi vì để mình lấy được cái khả năng lấy cái khả năng định tâm của người kia bởi vì sát na định nó có hai trường hợp cái sát na định trước sau thì nó chỉ là khả năng tập trung ngắn hạn thôi nhưng mà nó có hai trường hợp cái sát na định mà của người đắc định á nó khác với cái sát na định mà của cái người chưa từng đắc định tôi nói một cách khác cái bạc cách của cái thằng cha nhà giàu á nó không giống như cái bạc cách của thằng cha nhà người cha ăn mày đi cắt vị nghe kịp không cái bà cắt của thằng Trang mà là một ngày chả mới chả kiếm được chừng dài nắm thôi nhiều lắm là dài nắm cái bà cắt của thằng gia nhà giàu là bởi vì Chả ra ngoài ngân hàng trả đổi và có thùng này qua thùng kia tấn này qua tấn nọ nha à, nhớ cái đó nhớ cái đó ừ. hai cái khác nhau à, nhưng mà có những việc trường hợp như mình mình đậu xe ở bên âu âu châu hay bên mỹ có những chỗ mình đậu xe mình phải xài cái bằng cách nhất là châu âu mỹ thì không có mỹ thì, thì tôi, tôi, tôi, tôi chưa có kinh nghiệm mà đậu xe bằng mặt cắt nhưng mà bên châu âu á thì cái chuyện mà tôi bên đó tôi không có lái xe nhưng mà tôi có biết chuyện đó tức là là là là là, là, là có những chỗ đậu xe nó phải xài bạc cắt dầu chúng ta gọi là tỷ phú đi nữa nhưng mà hãy vô cái chỗ parking thì bắt buộc anh á anh phải quên đi 80 tỷ của anh trong nhà băng không <coughs> ai đậu xe mà nhớ được cái đó phải quên đi cái đậu xe tại lúc có phải đi mò trong túi lấy ra được mấy đồng xu nhét vô đồ cái máy nha nhét đồ cái máy à, chứ còn lúc đó mình cũng phải đem 50 tỷ 80 tỷ ra chỗ đó không không, không có đậu xe được lúc đó chỉ cần gì khi mà tu tứ niệm xứ là mình chỉ có các vị có còn nghe không alo bây giờ tôi mới vừa nhìn nè sư đọc nghe không được rõ lắm à, là sao ta sao kỳ ha vậy, vậy bây giờ ờ, kỳ uổng quá vậy ta uổng thiệt chứ vậy bây giờ tôi đọc lại nghe có được không nha theo ngài Buddha Cô Xá thì một hành giả tuệ quán nếu không tu chỉ trước thì không tu sẽ tha trước thì khi mà tu uh, quý Bát nó nên quán sắc pháp trước rồi danh pháp sau uổng thiệt hết duyên cạn duyên cạn tình rồi xem trong kinh điển ta chỉ thấy nhắc đến cận định và kiên cố định trong việc tu tập chỉ quán nói chung nhưng ta phải hiểu làm toàn những bác thoại được thuyết giảng cho, cho người thượng căn trong trường hợp người không có được một trong hai loại định này thì ta vẫn có thể tu chứng tự quán như thường nghĩa là chỉ cần sát na định mà thôi ừ ở trong ca tức là phụ sớ đó nói rằng không có sát na định thì không thể tu tập tiện tuệ, tuệ quán có câu Bali thế này na hi khanika sama vi na vipassana sampavati ừ, rõ ràng như vậy có nghĩa là không có hai loại định kia ta vẫn có thể tu tập được tuệ quán nhưng ta không thể tu tập tuệ quán nếu thiếu sát na định nó tuy ngắn ngủi nhưng mà nó sinh động đủ nha nhanh để kịp thời ghi nhận những tiến triển của danh sách cảnh của đề mục thiền chỉ trước sau chỉ là một định càng sâu càng tốt à, cận định tốt hơn sẵn là định kiên cố định tốt hơn cận định riêng cảnh đề mục trong thiền quán thì lại khác định cần thiết nhưng phải liệu quán trước sau khác nhau à, trước sau khác nhau tôi mong rằng cái cái cái cái cô dọn mưa này, này bữa nay cô cô hứa với tôi là cô đừng có làm mất một đoạn nào hết cái đó rất là quan trọng đây là lần đầu tiên mà tôi có một cái đề nghị như thế này ừ sở dĩ hành giả chuyên tu thiền quán được gọi là được gọi là tu thiền khô là bởi vì khi mà ta tu tập thiền chỉ thì được nhiều hỷ diệt khinh an từ các tầng thiền định nhưng ở pháp môn tuệ quán thì hành giả vất vả nhiều hơn là an lạc cảnh danh sắc luôn thay đổi và đều là cảnh tâm tướng nên hành giả không có được khả năng chìm sâu trong an lạc như bên thiền chỉ à, ở đây thì an lạc nếu có thì chỉ là do phiền não vắng mặt mà thôi ngoài ra nếu không phải là cảnh phiền não thì cũng chỉ là cảnh tam tướng hành giả làm sao mà có thể an lạc cái chúng được uhm cảm giác thường trực à, ở hành giả tuệ quán luôn là chán sợ hoặc lãnh đạm trong cảnh mà mình ghi nhận ở thiền chỉ tâm dán chặt vào cảnh để tìm sự an lạc nhưng mở thiền quán thì hành giả phải phát hiện cho bằng được cái bản chất bất toàn bất trong cảnh tiền mục để từ đó không còn thương thích ghét sợ bất mãn nữa thiền chỉ là để cột vào thiền quán để tháo ra thiền chỉ được đức phật tán thán khi nó là nền tảng của thiền quán khi ai xem nó là cứu cánh thì đã sai đường rồi kinh nói tin trong kinh nói đó người tu samatha trước tu quán ấy, giống như là qua sông bằng bè còn chỉ tu tu vipassana mà không có tu samatha thì giống như qua sông bằng cách là mình lội trực tiếp xuống nước cái quan trọng là ta phải hiểu cái bè là cái bè mục đích của việc dùng bè là qua sông chứ không phải là ăn đời ở kiếp với cái bè lấy nó làm niềm vui và lẽ sống nha ừ, cái này này mấy này bắt buộc phải nhớ như đã nói Pháp môn ngọn quán đôi khi bắt đầu với sắc pháp, nhưng mà ta phải luôn nhớ là bước thứ hai phải qua danh pháp. Phải hiểu rõ sắc pháp một cách tinh tường thì ta mới thấy được mối quan hệ mật thiết của sắc với danh pháp. Vì như đã nói, thọ uẩn của chúng ta luôn gắn liền với tấm thân này. Nên thọ uẩn là cái cảm giác Nên nếu bắt đầu quán thọ với danh pháp thì sau đó ta cũng phải quay lại với sắc pháp mà thôi. Tôi nhắc lại. Trong cái pháp môn thọ quán niệm xứ này ta phải chú ý đến hai cảnh đề mục trước hết là đối tượng danh sắc và thứ hai là tâm ghi nhận cảnh danh sắc ấy nói rõ hơn ta biết cái cảm giác nào đang có mặt và tiếp theo cũng phải biết cái tâm đang ghi nhận ấy là tâm gì thọ gì cảm giác gì ta có thể đọc thấy vấn đề này trong thanh định đạo qua câu Pali sau đây nha tành chế nha nành giá u phù bí bí bác sinh tì tí tâm biết cảnh và tâm và cái cảnh được tâm biết đều phải được ghi nhận như nhau cái bị biết ở đây chính là danh sắc đang diễn ra tức cảnh hiện tại còn cái tâm biết cảnh ở đây chính là cái tâm ghi nhận cảnh danh sắc ấy cả hai đều là cảnh cần được ghi nhận như nhau như vậy hành giả ở đây có tới ba cảnh đề mục phải ghi nhận một là cảnh danh sắc đang sanh diệt thứ hai là cái sự biến mất của cái tâm biết cảnh ấy thứ ba cả cái tâm ghi cả cái tâm mà ghi bán kia cũng tiếp tục là cảnh phải được ghi nhận cứ như vậy mà đi đến vô tận như đã nói hành giả tu samatha đó thì khi tu vipassana nó tu niệm xứ nên bắt đầu với sắc pháp à, xin lỗi hành giả mà không từng tu samatha đó không từng tu samatha thì khi tu vipassana đó nên bắt đầu với sắc pháp loại sắc pháp đầu tiên mà hành giả khi ghi nhận cho thật thuần thục lão liền đó chính là bốn đại sau đó là các cái sắc y đại sinh tức là những loại sắc pháp mình dựa vào bốn đại mà có và sau đó mới là danh pháp trong quan hệ trực tiếp với sắc pháp không phải danh pháp nào ta cũng có thể ghi nhận vì ta cũng biết danh pháp gồm 121 tâm 52 tâm sở mà trong đó ta chỉ có thể ghi nhận được danh pháp hiện thế mà thôi đối với tâm thiền cũng vậy ừ. người không có chứng thiền thì làm gì có tâm thiền để mà quan sát trong các vị nghe kịp không ở trong ờ, chánh kinh thì đức phật ngài dạy là à, biết rõ đây là tâm thiền hiền biết rõ đây đó nhưng mà đó đó là nói cho cả cái bậc nào kìa chứ còn mình thì làm gì có mấy cái đó mà nhìn nha cho nên ở đây đó khi mà mình tu tứ niệm xứ mình sướng cái chỗ là mình chỉ có cái toàn có cái tâm tâm tâm tâm dục giới thôi mình chỉ có tâm thiện dục giới thôi rồi mình có có tâm bất thiện thôi à, nó khỏe cho nó nên cái khỏe mình chỗ là mình không có tâm thiện với tâm thánh để mình quan sát nó sướng cái chỗ đó nó sướng chỗ mình còn phàm đó. cho nên cái cảnh đó mình nhìn ít lắm nhớ nha ừ. cái hữu học là nhiều lắm hữu học là có phiền não có tâm thanh có tâm thiền còn mình thì khỏe lắm mình đâu có mấy cái nào xịn xịn là không có mình là cái đầu mình là rác không rồi nha nó sướng lắm mà chỉ còn đếm rác thôi chứ mình không có vàng ngọc đâu mà đếm ừ. việc ghi nhận cảnh danh sắc trong pháp môn tuệ quán chỉ là sự âm thầm ghi nhận không phải niệm ra tiếng cái này nhớ kịp nha à, mình quán chiếu mình biết nó chứ mình không có niệm ra tiếng à, bởi cho nên mình nghe ai mà tu hành mình cứ lâm lâm lâm lâm nó tới nha cái thứ mà nó ra tiếng rồi nó chưa có tới ừ, chưa có tới việc ghi nhận cảnh danh sách trong pháp môn tuệ quán chỉ là sự âm thầm ghi nhận lặng lẽ ghi nhận không phải niệm ra tiếng à, và để ghi nhận trong một cái trạng thái tâm đang xuất hiện à, và để ghi nhận một trạng thái tâm xuất hiện thì hành giả phải chú ý đến ba khía cạnh à, xúc nào trong sáu xúc à ví dụ như bây giờ đó là cái mình khi mình nghe đó là biết đó là nhị xúc còn ngửi đó là tỷ xúc à, phải biết rõ xúc nào đó xúc thọ nào đó năm thọ à, biết rõ ở đây là là là là là khổ lạc ưu hỷ xả và thức nào trong sáu thức mình biết đây là nhãn thức là nhĩ thức có chú ý đến xúc thì việc quán tâm hay thọ hay là thức mới trở nên dễ dàng hơn chẳng hạn như khi mắt nhìn thấy cái gì thì ta phải hiểu ngay lúc đó có sự góp mặt của ba thứ nhãn thức tức là rồi thành kinh nhãn và cảnh sắc sự hợp mặt này được gọi là xúc xúc có mặt cùng lúc với ba thứ đó người học a tỳ đàm còn biết thêm xúc không chỉ ở giai đoạn tâm nhận thức có mặt mà còn kéo dài ra mấy sắc ma tâm trước và sau đó nữa như khai ngũ môn tiếp thâu quan sát đoán định nói theo tặng kinh thì đơn giản hơn chính cái sự tác ý trong suốt quá trình ghi nhận cảnh sắc mới giúp cho nhãn xúc có mặt đầy đủ đó chỉ là lý do đó là lý do mà điều kiện của nhận thức gồm có bốn có nghĩa là để gọi là để để mình thấy được cái gì đó nó phải gồm có bốn điều kiện một là cái thần kinh nhãn chứ anh chàng mà mù là thua người mù họ không có cái thần kinh à, thị giác ừ. thứ nhất là có thần kinh thị giác hai là phải có cái để nhìn thứ ba là cái ánh sáng thích hợp chứ còn mà nó chói quá hoặc là nó nó tối thui thì làm sao mà thấy nha trên ánh sáng thích hợp và cái thứ tư là phải có sự chú ý ừ, có nhiều khi mình đi đón ai ở thị trường á mà mình cứ lo mình mình ngẩn ngẩn ngơ ngơ nó đi ngang trước mặt mà mình thấy nha hoặc là mình đi, đi chợ mà mình đi chung với ai đó đừng cứ lo lo chát chát chát chát được lo ờ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ là bị bị lạc nhau giữa bao la là nó là chuyện bình thường nha bởi vì thiếu sự chú ý nha à, cho nên trong kinh điển nguyên thủy đức phật này chỉ nói đến hai điều kiện căn bản đó là nhãn căn và cảnh sắc thôi ừ, bởi vì ngài nói gọn nhưng mà trong chú giải là kể cho đủ đó là thần kinh thị giác nè à, rồi cái để nhìn nè phải có cái để nhìn chứ phải có cái mình không có đuôi nhưng mà không có đi cái, cái mình nhìn lên trời trời trời thẳm có cái gì đâu để nhìn thì vậy không được nha phải có cái để nhìn rồi ánh sáng đầy đủ cái điều kiện ánh sáng phải ok và cái thứ tư là phải có sự chú ý ừ. nhưng mà trong kinh điển nguyên thủy điển phật này thường là chỉ nói cái hại diện căn bản ngày nay người nói gọn thôi đó là phải có mắt và có cái để nhìn nhớ nha trên đây tôi vừa nói rằng khi điều kiện hội đủ thì gọi là xúc mà xúc ở đâu thì cảm giác là thọ cũng có mặt ở đó dầu trên công thức của giáo lý duyên khởi thì ta nghe nói xúc duyên thọ giống như là xúc phải có trước thọ có sau trong khi đó công thức trên không hề nói đến những trước sau mà chỉ xác định rằng do có cái này mới có cái kia giống như là ánh sáng có mặt thì bóng tối biến mất thì có thì ánh sáng không có mình nghe vậy mình tưởng có cái trước cái sau chứ không phải hai cái này nó cùng một lúc ánh sáng xuất hiện thì bóng tối nó cũng biến mất hai cái này nó có mà cùng lúc ở đây cũng vậy ở đây mình nghe nó là xúc duyên thọ mình tưởng cái trước cái sau chứ không phải nó cùng một lúc nhớ nha chẳng hạn như là khi mà cái tâm nhãn thức có mặt thì phải luôn có tâm tiếp thu đi theo phía sau để mà đón nhận cảnh sắc sau đó là tâm quan sát đón định bảy tâm tổng lực và đôi khi còn một trên hai na cảnh chỗ này là tâm râm mà không còn a di đà mà nghe cái này để áp chỉ riêng lộ tâm nhãn môn thì vẫn chưa đủ ngay sau đó ta còn phải cần đến ít nhất là bốn tâm lộ nữa cái này tôi phải giảng một chút có nghĩa là nếu mà mình không có học a di đà mình cứ tưởng là mình nghe một cái đông cái mình nhìn ra mình thấy thằng bé đốt pháo mình tưởng đơn giản như vậy chứ không phải theo trong a di đà đó mình nghe một cái đông đó là cái cái process of mind cái cái cái gì đó một tâm thức nó diễn ra để cho mình nghe tiếng động mình hoàn toàn không có giật mình nếu mà chỉ là không có giật mình còn cái chuyện mà mình giật mình đó, nó là một loạt tâm sao một loạt tức là vô số tâm sao nó xuất hiện để nó làm cái chuyện giật mình à. rồi từ cái giật mình đó mình mới liếc ra mình thấy thằng bé nó đang đốt pháo rồi ngay trong cái thấy đó mình không có giận nhưng mà ngay sau cái cái process đó đó thì nó một loạt tâm nó xuất hiện để nó đánh giá nó nhận thức vấn đề là là thằng bé này nó đốt quá gần mình à, thay vì đốt một lần một một phong một băng pháo thằng này nó cứ chơi lâu lâu cái cắt cùm cắt cùm nó dùng tùm lum hết trơn á làm cho người khác sợ làm người khác hết hồn mình nghĩ như vậy mình mới giận á ừ, như vậy thì chỉ nghe không thì chưa đủ sợ mà vì mà cái giật mình cái cái cái loạt tâm sao nó mới làm cho mình giật mình rồi từ cái giật mình mình mới liếc mắt ra thì cái liếc nó không đủ làm cho mình sợ mà phải đợi ờ, trong cái cái cái, cái thức thứ sáu đó cái, cái, cái ý thức nó phân tích này nọ nó đánh giá cái vấn đề rồi mới bắt đầu mình qua giận có nghĩa là nghe chưa đủ sợ mà phải để tâm nó đánh giá thì mới sợ rồi nhìn chưa đủ giận mà phải đánh giá là mới giận còn bé mà tất cả những cái này nó diễn ra trong tích tắc các, các vị hình dung dùm tôi đi tức là các vị đang đứng các vị nghe cái đông các vị quay ra các vị bị thấy bé các vị giận các vị thấy đơn giản quá tức là cái giận này do mình do mình thấy à, xin lỗi do mình nghe sẽ đét Nghe khác, giật mình là chuyện khác. Thấy khác, giận là một chuyện khác. Phải có quan sát cái đó mới thấy rằng cái thân này, cái tâm này, nó vốn dĩ không phải là tôi, không phải là ta, mà nó là sự cộng ghép của vô số thứ rời rạc, giống như là một cái chiếc xe, mình tưởng nó là chiếc xe, mà thật ra nó là một đống phụ tùng thôi quý vị. Nhớ nha. Ừ. Tôi nhắc lại, không hề có chiếc xe trong cái đống phụ tùng. Bởi vì chính đống phụ tùng đó ghép lại mới làm nên chiếc xe à, bản thân chúng ta là những gì khó chịu dễ chịu chứ không phải là những cảm những cái dễ chịu khó chịu đó là của chúng ta là sẽ đẹp nhé sẽ đẹp sau khi tâm nhận thức có mặt thì phải luôn có tâm tiếp thu quan sát đoán định đi theo sau à, để mà nó đánh giá vấn đề là sao đó là bảy tâm đúng lực là cái là cái, tâm cái, lấy cái tâm nữa là là bốn tâm mà gặm nhấm thưởng thức á, cái cảm nó ra sao nha yeah và đôi khi mình thêm hai đa cảnh có nghĩa là là là cái cảnh nào nó rõ quá nó lớn quá thì cái biết mình nó kéo dài lâu hơn thì nó nó thêm hai cái đa cảnh à, chỉ riêng cái tâm lượng nhãn môn chưa đủ là chỉ riêng cái thấy không chưa đủ mà ngay sau đó chúng ta còn phải có một loạt à, tâm thức khác để mà nó đánh giá à, nó nhận xét vấn đề rồi từ đó mình nó thích hay là ghét thiện hay là bất thiện vì tâm sanh diệt rất là mau nên sự có mặt của cảm thọ cũng rất chớp nhoáng đến đây thì ta hiểu vì sao khi nói đến pháp môn quán thọ thì ta phải nói đến sáu xúc sáu thọ và sáu sáu thân khi vui đến ba khía cạnh này thì tâm ta mới có thể kiểm giác của mình vì vấn đề ở đây lúc này chỉ còn là con số ba. ta không thể đủ nhanh để ghi nhận từng sát na trong mỗi lộ tâm lộ tâm có nghĩa là process of mind nha yeah. pháp môn quán thọ có hai điểm đáng chú ý thọ là một thứ danh pháp dễ nhận diện và thông thường nó cũng là điều kiện trực tiếp để tham ái có mặt từ thọ từ cảm giác ấy, người ta mới nảy sinh ý niệm thích thú à, và đi tìm một cái tôi trong từng cảnh khắc ghi nhận sáu cảnh đó là lý do vì sao ta có thêm công thức ái duyên thủ ừ, vì thọ duyên ái ái duyên thủ và thọ chính là cửa ngõ dẫn đến tham ái nên nếu ở giai đoạn cảm thọ ta có chánh niệm tỉnh giác thì ái sẽ không có cơ hội xuất hiện nên nhớ à, các vị nghe kể không tức là ông nội sanh ra bố mình mà nếu bố mình là vô sinh má mình là vô sinh thì làm gì có mình à, tức là truyền đến đời con thì làm gì có đến đời cháu nhưng mà chính vì má mình không vô sinh bố mình không có vô sinh cho nên mới lầu ra mình mà nếu mình tiếp tục à, không có vô sinh thì tiếp tục mình lại có con nữa ở đây nó vấn đề nó là như vậy nhé cho nên đối với một cái người mà có chánh niệm tỉnh giác họ khó chịu thì họ biết đó là khó chịu họ không để cho cái tâm sân nó đi nó đi ra dễ chịu họ biết đó là dễ chịu họ biết bằng cái tâm thiện à chứ họ không để cho ái đi ra còn người không có tu thì sao lục căn nó biết lục trần thì nó thành ra xúc mà xúc nó sinh ra cảm giác rồi cảm giác cái nó sinh ra là thích thôi là ghét là từ đó nó ra tiền não rồi từ đó nó ra cái nhân sinh tử à, nhớ nha ừ. như vậy thì đó là vì sao ta có thể cũng thích ái nguyên phủ rồi cái đó là giai đoạn mà mà mà bẩm tôi có dùng một hình ảnh tôi rất là thích là đấm và đuối tham ái là đấm mà thủ là đuối yeah. Dạ. bấm chưa chết mà đuối mới chết ừ, đấm đuối thì uh, kỳ quá ta ok à, thủ là một giai đoạn nặng của ái mà chính có thủ nó mới có tâm tái tục và từ tâm tái tục nó mới có cái chuyện đầu thai tái sinh và từ cái đầu thai tái sinh nó, nó mới có hiện hữu ở đời đó nó mới có là sầu bi khổ u não thương phải xa ghét phải gần muốn mà không được được à, nhớ nhà đó là ba cái khổ căn bản gần cái mình ghét cái mình sợ mà xa cái mình thương xa cái mình thích rồi cuối cùng nó đúc kết lại là muốn mà không được thì đi gọi là khổ ừ, muốn mà không được rồi mà cái đó tất cả đi ra từ cái vấn đề là nghe chỗ cái thọ này cái thọ đó mình thọ từ cái cảm giác mình có tung ngay chỗ đó ừ. ở trước chúng ta đã nói rồi cảm thọ không phải là đối tượng nội trừ ừ, nó không phải là cái để mình chấm dứt nữa mà nó là cái cần được nhận diện thôi cái tội là nó tội ở cái chỗ ái cái chỗ tham ái chỗ sân hận á chứ còn mà cái bạn cái cái cảm giác dễ chịu khó chịu bản thân nó phải là đối tượng để mà mình mình nó không phải là cái để mình coi nó là phiền não nha mà nó là cái để mà mình quan sát bởi vì nó là khổ đế mà ừ. thì mà cảm giác thọ có ba là có năm nhưng ở bình diện thực tính rốt ráo thì vượt ngoài khuôn khổ cảm giác thì cảm thọ nào cũng phải bị xem là khổ khổ ở đây chúng ta biết rồi nó có ba nha khổ là có ba ừ là cái sự khó chịu nó là khổ mà cái sự vắng mặt của cái dễ chịu nó cũng là khổ mà bản thân cái sự có mặt của khó chịu và dễ chịu nó cũng là khổ chỉ cần có mặt là khổ là vì sao vì chính cũng vô thường mà cái gì vô thường thì nó là khổ cho nên đức ngài phật ngài dạy rằng bất cứ cái gì hãy được cảm nhận thì cái đó đều là khổ hết nó không khổ là vì khó chịu thì cũng khổ là do nó vô thường cho nên trong đây đức phật ngài dạy là dân kinh chí quê đã chỉ tăng bất cứ cái gì mà được là cảm nhận à, thì cũng tăng đúc cát cái đó cũng là là khổ của nó cũng nằm ở trong khổ tăng đúc cát là cái đó cũng nằm trong khổ à, ngài xài rất là rõ tăng là cái ấy đúc cát là trong khổ cái gì được cảm nhận thì cũng đều nằm ở trong cái biển khổ hết nói như vậy thì lạc hay xã cũng đều là khổ học đạo phải học từ kỹ lúc nào phải hiểu nghĩa nào ta không nên lấy cái biết hạn chế của mình làm thước đo tuyệt đối cho mọi trường hợp chẳng hạn như có lúc ta phải biết thọ có sáu à, hoặc là ba à, trường hợp nào tất cả cảm thọ chỉ được gộp chung là trường hợp nào đừng có lúc có lúc thì thọ có ba là khổ lạc xã năm khổ lạc ưu hỷ xã có lúc được kể là sáu đó là nhãn thọ nhĩ thọ có lúc chỉ kể là một có nghĩa là cảm giác thôi hoặc là có lúc thọ tất cả được thọ được kể là thọ khổ thôi là lúc giờ mình phải hiểu khổ đây tức là là hành khổ nhớ nha ừ. chữ khổ phải ghi khổ có hai nghĩa cảm giác có chịu của thân tâm hoặc sự bất toàn của thân tâm đều được gọi là khổ đều ừ, được gọi là khổ cũng giống như trong cái chén cơm thiêu à, thì à, người ta dồn thứ đoạn dư à, thì trong đó nó cũng có cái thiệt ra đó nó cũng chưa có phải là đồ thiêu nhưng mà vì dồn hết vô trong trong đống trong cái nồi cơm trong cái cái cái, cái tô cơm thiêu đó cho nên tất cả đều được gọi là cái chén cơm thiêu là tô cơm thiêu chỉ còn trong đó có một vài món không phải là thiêu nhưng mà nó nằm trong đó thì nó đều được kể là là chén cơm thiêu nói chung ở đây cũng vậy à, có những trường hợp mình xé nó ra mình gọi là đây là tội khổ tội lạc nhưng mà xét trên cái bệnh viện là tất cả có mặt đều là vô cả vô thường thì lúc bây giờ nó là cảm giác nào nó cũng bị xem là khổ hết là, là khổ ở cái nghĩa đó ở cái nghĩa là bất bất toàn bất toàn bất ê nha nhiều uh, nói như vậy lạc xả cũng đều là khổ trong ý nghĩa này ừ. cũng có nhiều người chỉ nghe được một hai pháp thoại rồi xin thắc mắc và ngộ nhận có người họ chỉ biết có hai thọ hoặc là họ nghe giảng ba thọ năm thọ rồi mai mốt họ nghe tới sáu thọ họ nghe tới uh, mấy chục thọ thì họ thắc mắc và ngạc nhiên bởi vì họ học không kỹ ừ, ngay cả cái câu này à, đức phật này dạy cho ngài quá cái lý ai thấy pháp thì người đó thấy ta mà ai thấy ta là người đó thấy pháp vì hiểu câu này một cách cực đoan và chặt hẹp nên nhiều người cho rằng thờ lại tranh tượng Đức Phật là không cần thiết. À, hiểu như vậy là không được nha. À, tại vì bên kinh kim cang các bảo tông có một câu là lấy sắc lấy âm thanh mà cầu ta thì đó là tà đạo không thấy được ta uh-huh. à, rồi mình nghe câu đó câu đó trong một trường hợp nào là câu đó đúng nhưng mà không phải là chỉ vì câu đó rồi mình phủ nhận toàn bộ ừ, cái chuyện mà Ờ, thờ tranh tượng của đức phật thì là hiểu sai nha hiểu sai có nghĩa là cho rằng tu hành phải thờ tranh tượng thì đó là sai mà cho rằng hai cái đó tuyệt đối không cần thiết thì cũng lại làm nha các vị nhớ chỗ đó nhớ như phải nhớ chỗ đó trong đời sống này ờ, ví dụ như mình bữa hổm tôi nhớ tôi có nói rồi thằng tèo quá nè nó nó nó coi như là nó quá mê tiền đi nó chỉ biết tiền thôi thì má nó nói là con à tiền bạc là phụ du là dân ngoại thân ha. người còn của còn chứ còn mà của còn chưa chắc là người còn nha mà sống chỉ biết tiền không thì con sống với ai nhớ nha à, rồi mai này nó mất hết rồi con làm sao cũng sống à, đời sống nó còn những giá trị khác ngoài đồng tiền nữa mà đó là thằng tèo còn cái thằng tí nó quá phí đi nó xài coi như bạc mạng là xả láng sáng dậy sớm không biết đến ngày mai thì cũng má nó, nó mới nói thế này cũng bà má má nó bà đẻ ra hai đứa thằng tí thằng tèo thì thằng tèo nó quá mê tiền thì bà lại nói khác nhưng mà nói thằng tí bà lại nói khác bà nói trời đất ơi mày xài cái này chắc chết quá tí ơi mai này ba má mà đi rồi đó là ai lo cho con nữa ai ai mà sống đời lo cho con phải dành dụm chứ tương lai rồi là mai này có vợ có con là thỉnh quản cô đơn rồi không có người thân thì lúc ai lo lúc đó tiền nó lo cho mình nó con à trời đất ơi không có tiền ra đường không có dám ngửa mặt nhìn ai hết nhớ nha à, không có tiền không phải là vạn năng mà không có tiền thì mọi rất nhiều thứ trở nên bất năng nha con thì mình thấy rõ ràng hai câu nói này nó nó mâu thuẫn nhau nhưng mà tùy trường hợp mà mình hiểu cực đoan là chết nha mình cứ nghe cái câu của bà má nói với thằng tèo á mà mà mà mình mình mình câu thường đồng tiền là cũng vậy mà mình cứ ôm cái câu mà bà má nói thằng tí á thì mà mình mà mình khư khư mình giữ tiền cũng bậy nhớ nha ở đây trong năm ai cũng trên 18 tuổi hết rồi Ê, mà tôi giải thích rõ quá rồi quý vị tự gái nữa mà không giải thích cái hiểu lầm khổ vậy đó ừ. à, cho nên đó là lý do mà mình phải tu tập niệm xứ thì bớt hiểu lầm nha tiếng Bali á à, à, bây giờ trở lại nè nhiều người cho rằng cái việc thờ lại ảnh tượng ảnh tượng của Đức Phật là không cần thiết à, vì hãy cho đó là lầm lệ làm gương lỡ lời Phật lẽ ra họ phải biết thêm rằng bất cứ hình ảnh nào có thể gợi ý về nhân cách đức phật cũng đều là hình ngựa và lúc bây giờ đó thì đó là một chuyện cần thiết chứ bây giờ trở lại cái vấn đề mà thọ quán niệm xứ khi nói thọ nào cũng là đau khổ thì ta phải hiểu rằng ở đây không có khía cạnh cảm giác mà nhắm vào cái cạnh vô thường của các thọ và chữ khổ ở đây phải được hiểu là sự bất toàn bất ổn cái gì vô thường thì cái nó bất ổn bất toàn như nói thằng bé nó sống khổ thì chữ khổ ở đây không chỉ riêng cái vấn đề cảm giác của nó mà bao gồm cả cái tương lai bấp bênh của nó nữa thì chữ khổ đây mình hiểu thì có nghĩa là nó đang khó chịu thì chưa chắc các bạn nghe kịp không alo điều này còn nhiều không ta quá nhiều bây giờ đã là 10 giờ sáu đâm phải hẹn lại ngày mai nó quá nhiều nhà nó quá nhiều vang để nhớ rồi hẹn là ngày mai rồi dạ. hẹn là ngày mai tại từng là chúng tôi hứa chúng tôi dạy suốt vì hai lý do một là bù bù cái thời gian mà chúng tôi đi thứ hai là cái loạt kinh này mà mình học gián đoạn đó rồi cái bà con con kẻ nhớ người quên nhớ lơ mơ thì cũng hỏng hỏng sôi ha cho nên là là là, là hẹn là ngày mai học tiếp chúc các vị một ngày vui dạ yeah. ඉදං මේ යතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ යතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ පුඤ්ඤං අසවාඛයා වහං හෝතු මම්මං පුඤ්ඤාපගං සබ්බ සත්තනං තීමා සාදු සාදු සාදු